Rượu nào dành cho người say Đắng cay đau nào hay Chót vương bao tư lòng Chân tình đâu chẳng thấy Có phải nhân gian đổi thay Khiến ai đâu giải bay. thuyền về đâu tổn thương Hãy gieo lâu nay phát nát rồi Chỉ biết khóc cười vậy thôi Nếu anh là em Em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn Anh đi vào sâu tim em Giết chết yêu thương ở đây chi những tổn thương ai gieo lâu nay vỡ nát vừa buồn chỉ biết khóc cười vậy thôi nếu anh là em em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần à, anh đi vào sâu tim em giết chết yêu thương ở đây sẽ còn mãi nơi này hình dung một người thay đổi anh yêu vội thế ngọt ngào hay lừa dối đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu rằng trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian đêm nay bật khóc